Alo ạ, vâng, xin chào tất cả mọi người Rất vui gặp lại anh chị em tại kênh tư vấn đầu tư của HT Hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng của tuần rồi Ở ờ, Ngày mai thì chúng ta sẽ có hai nghỉ Trong đó là ngày 26 chúng ta sẽ giao dịch tiếp ờ, Chúng ta đã có một phiên giao dịch kết tuần ở vị thế giảm điểm 1,42, tương đương với 0,94% Và tiếp tục là một cái sideways trên nền giá 1200 Bạn này thì 1200 mình vẫn đánh giá cao Cái khả năng chúng ta sẽ có đánh ngắn hạn đây Thì ờ, mọi người có thể theo dõi những cái video trước Để chúng ta đã phân tích với nhau ở trong video trước rồi và một phiên giao dịch như thế này rõ ràng là cũng không có quá nhiều vấn đề để nói ở đây đó, về mặt kỹ thuật thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái xu thế sideways và hồi phục ở trong ngắn hạn và thị trường chúng ta bị đánh giá cao một cái nhịp hồi về 1230 ở à, một vùng cạn phía bên trên này và hiện tại thì chúng ta đang ở trong cái nhịp rơi thứ hai nếu mọi người quan sát kỹ quan sát ở trong lịch sử ấy, thì chúng ta cũng có trạng thái vận động tương tự giống như hồi ờ, đầu tháng 4 giữa tháng 4 đó, tức là cũng ở trong một nhịp rơi thứ hai và sau khi chúng ta có nhịp rơi hai xong chúng ta có chính tích đối lại đấy đúng không ạ đã có những phiên tưởng chừng tưởng chừng như là đã có tiền vào ví dụ như phiên ngày 17 tháng 5 này một phiên có thanh khoản thấp nhưng mà lại có cái biên tăng rất tốt của những đoạn này Ờ, các nhà đầu tư đã ngừng bán đúng không ngừng bán xong thì chúng ta có trạng thái hồi phục và trạng thái hồi phục này sẽ đưa chúng ta về lại cái vùng uh, nền giá trước uh, sau đó mới điều chỉnh nhịp thứ ba thì đến thời điểm này cũng vậy uh, chúng ta cũng sẽ có cơ hội uh, hồi phục về cái nền giá trước chính là cái nền giá 1240 cái thời điểm hồi uh, ờ, 15 tháng 9 uh, sau đó chúng ta sẽ có một điều chỉnh điều chỉnh phía sau và xác suất và có nhịp điều chỉnh ở nhịp thứ ba có thể chỉnh lại về khoảng 1190 là có và vậy là chúng ta sẽ cần cẩn trọng và kịch bản thì mình vẫn duy trì cái quan điểm trong video trước đấy là sau khi chúng ta có đáy ở đây thì chúng ta sẽ có nhịp hồi và chúng ta có thể tận dụng cái nhịp hồi này là cho hai hành động thứ nhất là hạ tỷ trọng đối với các cổ phiếu yếu thứ hai là khi chúng ta còn loanh quanh vùng đáy này à, thì chúng ta có thể lấy những vị thế bắt đáy cho mình để cho sẵn sàng cho cái việc Ờ, gia tăng lợi nhuận trong một cái nhiều hồi ngắn hồi ngắn hạn đó. và với quan điểm đó thì rõ ràng là những cái pha rung lắc của thị trường ở trong phiên ngày hôm qua hay phiên ngày hôm nay thì nếu có càng lắc ấy, thì đấy sẽ là cơ hội tốt để chúng ta có thể lấy thêm hàng đó, chúng ta có thể lấy thêm hàng nếu mà thị trường thực sự có những pha rung lắc mạnh có thể là nhúng sâu thủ 1.200 như trong phiên ngày hôm qua về tận khoảng 1197 thì đấy là cơ hội chúng ta có thể lấy được những vị thế cho mình và các nhóm ngành mạnh thì chúng ta có đã review ở trong video trước rồi thì lát nữa mình cũng sẽ review lại để xem trạng thái hiện tại của những cái nhóm ngành đó như thế nào hôm nay thì uh, có nhóm bảo hiểm tăng tốt đúng không? bảo hiểm tăng tốt ngay khi uh, ra tin là uh, thống đốc ngân hàng nhà nước quyết định là sẽ tăng cái lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại thì rõ ràng là cái việc mà lãi suất huy động có tăng ấy nó sẽ là một cái động lực lớn cho việc tăng trưởng doanh thu đối với các doanh nghiệp bảo hiểm khi mà những doanh nghiệp này thường là có một cái lượng tiền mặt gửi khá là lớn à, đến bây giờ thì uh, lãi suất kỳ hạn một năm nó lên đến 8% rồi như thế là khá là nhiều đúng không ạ với một lượng tiền mặt lớn thì đấy sẽ là một cái mức uh, lợi nhuận không nhỏ bởi vậy là các cổ phiếu ngân hàng đã có một nhịp tăng mà mình đánh giá là uh, với cái trạng thái tăng như vậy thì các cổ phiếu ngân hàng sẽ có một nhịp à, các cổ phiếu bảo hiểm sẽ có một cái nhịp tăng nó về mặt ngắn hạn thôi nó không phải là một cái gì đó quá quá là ngon để chúng ta có thể FOMO thì lát nữa chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cái chạc đó còn câu chuyện về index thì nó cũng chỉ có như vậy đúng không ạ đoạn này chiến thuật thì vẫn là uh, à, kênh những cái nhịp điều chỉnh ở quanh 1200 để chúng ta lấy những cái vị thế cần thiết cho mình sau đó là khi mà thị trường kéo lên thì chúng ta có thể tiến hành hạ tỷ trọng chốt lãi hoặc là có thể đơn giản là ngồi ngắm thôi thì đối với các vị thế mua thì uh, hôm qua mình đã mua rồi ngày 22 tháng 9 mua hôm nay thì ngồi chơi thì có lẽ là phiên ngày uh, phiên ngày ngày, ngày thứ hai tuần sau tức là ngày 26 thì có lẽ là các hành động đưa ra cũng không nhiều mình sẽ cân nhắc chốt lời một số vị thế đã mua đã đủ T cộng như một số cổ phiếu đã ờ, review với anh em ở trong video trước đấy là HCM hay là FCN hay là LCG thì có những nhóm ngành quan trọng như vậy à, kết thúc tuần thì chúng ta sẽ cùng ờ, đảo qua cây nến tuần để xem có gì đặc biệt không cây nến tuần của chúng ta vẫn là một cây nến giảm đúng không ạ sau khi chúng ta có cái cha pha chạm cải mạnh ở trên vùng 1290 này thì chúng ta đang có ba cái nến và nó tạo thành cái câu cái mẫu hình đó là bao quanh quạ đen nói chung là với cái trạng thái này thì rất khó để chúng ta có thể tăng mạnh đúng không ạ với trạng thái như thế này thì khó tăng mạnh và chỉ có thể kỳ vọng được đó là một cái nhịp hồi nhịp hồi là có thể về khoảng 1230 đến 1235 có thể lấp lại được cái nến này thì đã là tương đối tốt rồi vậy là uh, chúng ta nên cẩn trọng đối với các cái uh, thay đổi của thị trường ở trong thời gian sắp tới uh, và thanh khoản của thị trường ở trong những phiên gần đây thì cũng sụt giảm khá là mạnh trong nửa tháng gần đây tức là trong hai cái đến tuần thì uh, thanh khoản đều ở mức dưới trung bình 20 phiên và nó đang sụt giảm dần đúng không ạ từ thời điểm mà chúng ta có trạng thái tạo đỉnh ở 1200 à 1500 530 à, sau đó thì cái đường EMA này tức là có thể hiện cho cái khối lượng giao dịch trong Ờ, của 20 phiên gần nhất thì nó liên tục đi xuống nó liên tục đi xuống rõ ràng là cái lượng tiền đang được vận động ở trên thị trường nó được đã được rút ra hoặc đơn giản là nó vẫn còn nằm đó nhưng nó không được giao dịch nhiều đấy lý do vì sao mà cái sự sôi động của thị trường ấy nó lại kém đi như vậy và chúng ta sẽ cùng đi qua một số nhóm ngành chính này đầu tiên là nhóm ngành tài chính thì ờ, vị thế các vị thế mà chúng ta đã bắt được ở cái phiên ngày 20 tháng 9 ấy, thì mình đánh giá là vị thế đó tương đối an toàn trường hợp của HCM <clears throat> là cổ phiếu duy nhất mà có mua thì hôm nay cũng là một cái pha điều chỉnh à, sở dĩ là đến đoạn này mình vẫn không chốt bởi vì mình thấy là nó đã vượt qua được cái vùng hỗ trợ 26 rồi và khi mình có điều chỉnh ở đây thì 26 sẽ là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của HCM và rất là khó để có thể thủng được cái vùng này mọi trường hợp thủng vùng này thì bắt buộc phải bán còn không khi nó còn tái tích lũy ở đây nó còn lanh quanh ở đây thì có thể là sẽ còn một nhịp tăng nữa và mình kỳ vọng là có thể đạt được vùng target 28 ở trong ngắn hạn bởi vậy là đối với các anh em mà đang cầm ấy thì chúng ta có thể tiếp tục giữ quan sát xem nó phản ứng vùng 26 như thế nào mất 26 thì buộc phải bán thôi buộc phải bán thôi và có thể lợi nhuận nó sẽ mất đi tương đối nhưng mà đấy là trường hợp bắt buộc có trường hợp mà nó còn tái tích lũy ở đây tức là đi ngang ở đây được vài phiên và không có áp lực bán dội xuống thì chúng ta có thể còn có thể canh để gia tăng thêm hoặc có thể mua mới ở trên cái nền giá quanh 26 này thì đó là chiến thuật của VHCM chứ không của VND BND thì ờ, yếu hơn so với HCM đúng không ạ nó chỉ cái biên hồi của nó từ ngày 20 tháng 9 đến thời điểm này à, nó chỉ uh, được có vài phần trăm thôi à, đâu đó khoảng uh, chưa được 4 phần trăm thì đối với trường hợp của VND thì có thể khả năng cao nó sẽ quay đầu test lại về vùng 17.8 tức là tạo cái đáy hai ở đây khả năng cao rất cao là như vậy vì là nó là cổ phiếu yếu hơn trường hợp của SI cũng tương tự đúng không ạ cái sức hồi của nó đã bắt đầu có tín hiệu suy giảm rồi nó quay lại phía nửa của kênh đến mẹ thì thực khả năng cao nó sẽ quay đầu nó tịnh tiếp về vùng giá 19 đến 20 SHS cổ phiếu này thì đang có linh sinh tạo đáy ở đây thì SS thì hiện tại margin đã bị cắt thì mình không đánh giá cao khả năng hồi phục của cổ phiếu này nhưng mà đối với anh chị em đang cầm ấy, thì chúng ta có thể rủ giữ có thể Ờ, với một chiếc chiết khấu nó giảm mạnh như thế này thì đoạn này chắc chắn là cái áp lực bán nó sẽ bị được giảm đến rất là nhiều đấy sẽ là cơ hội để cổ phiếu có thể phục hồi khi mà các vị thì bắt đáy chúng ta lao vào ờ, và SHS thì có thể sẽ có một upside hồi vùng giá khoảng 12 ở trong ngắn hạn nếu chị em đang bị kẹt thì ờ, cố gắng nắm giữ cho đến 12 chúng ta có thể cảnh để hạ tỷ trọng hoặc là cắt đối với mã này VCI VCI thì cổ phiếu này có những cái vùng cạn khá là dày bởi vì là nó có một quá trình Ờ, rung lắc với cái biên tương đối ở đây bởi vậy là khi mà rơi xuống đây này thì liên tục xuất hiện những cái uh, những cái vị thế mà anh chị em kẹp ở quanh những cái vùng mà nó có có có vẻ như là dòng tiền đi vào thì những vùng này nó kéo theo rất nhiều vị thế mua à, chúng ta gọi đến là bùng chát, đúng không ạ ờ, khi nó người ta mua vào đây sau đó có những phía sau nó lại giảm thì các vị thế kẹp ở vùng giá quanh 36 rất là nhiều hoặc là thậm chí là vùng giá quanh 35 bởi vậy là đối với VCI thì những cái vùng phục hồi ấy, chúng ta nên canh để hạ tỷ trọng luôn khoảng từ 34 trở đi thì là vùng vùng bán mạnh của nó rồi bởi vậy anh chị em nên cân nhắc đối với cổ phiếu này MBS một con cổ phiếu nó cũng vận động tương đối là đẹp nếu thực tế là nếu mà đánh giá về cái sự vận động sức mạnh của đường giá thì mình đánh giá cao HCM, MBS và BSI đây là ba cổ phiếu mà nếu mà thực sự muốn tham gia nhóm chứng chúng ta có thể canh mua ở trước ấy, trong ờ, một cái video hồi giữa tháng thì có nhận định với anh chị em đấy là ờ, đối với nhóm chứng khoán thì không có nhiều kỳ vọng đối với nhóm này ở nửa cuối năm đâu thực tế nhóm chứng khoán cái nhịp tăng của nó đã kết thúc ở vùng đỉnh uh, vùng đỉnh hồi um, cuối tháng 8 rồi tức là khoảng 25 tháng 8 cho đến đầu tháng 9 thì cái nhịp hồi phục của nhóm chứng khoán đã kết thúc rồi nhưng trước khi thực sự lịm hạn đi ấy, thì nó sẽ còn một nhịp tăng nữa và đây là sẽ là nhịp tăng về đỉnh cũ thậm chí đối với những cổ phiếu khỏe có những lúc cổ phiếu yếu hơn thì sẽ là sẽ có cũng sẽ có một nhịp hồi vì vậy là đối với các vị thế anh chị em đã bị kẹt thì chúng ta nên nắm giữ và chờ và nếu nhịp hồi xuất hiện thì hãy nên hạ tỷ trọng đối với mã này và chiết khấu đối với nhóm chứng khoán mình nghĩ là từ vùng đỉnh này nó phải khoảng 30 phần trăm thì nó mới bắt đầu quay trở lại nhịp hồi được nó sẽ còn rất là dài bởi vậy là chúng ta không nên nắm giữ chờ đối với nhóm chứng khoán nếu mà anh chị em muốn đầu tư trong khoảng trong cái khung thời gian ngắn hạn đánh lướt sóng của nhóm chứng khoán đã bị kẹt thì nên kênh nhịp hồi để chúng ta bán ra và như MBS này hôm qua một cái hồi khá tốt còn đánh có vẻ hơi láo đấy đoạn này thì MBS thì có lẽ cũng chỉ về khoảng 18 19 nó sẽ bị chỉnh thôi bởi vậy anh chị em đang cầm thì cũng nên cân nhắc đó thì đây là những cổ phiếu nhóm chứng khoán ngoài ra thì bọn à, bảo hiểm này tím hết này BMI BVH BVH thì cũng gần trần 5,8 phần trăm MIG tím và nếu mà mọi người nhìn một cái xu thế chung của nhóm bảo hiểm này thì chúng ta có thể lọc ra được một số cổ phiếu đang có cái thế đi lên tốt tức là cái trend tốt và chúng ta có BMI là cổ phiếu mình thấy là cái thế đi lên của nó có vẻ rõ ràng tức là nó đã vượt được cản rồi là khi nó vượt được cản xong thì nó sẽ có trạng thái quay trở lại test về vùng giá 31.5 thì có thể nó sẽ tích lũy lại và có một nhịp tăng tiếp theo hôm nay cây vôn của nó cũng rất là thuyết phục trường hợp của MIG nó vẫn là một cổ phiếu đang ở kênh dưới ở trong cả khung thời gian ngắn hạn ở ờ, nó đã có một nhịp giảm tương đối từ vùng giá đâu đó quanh 25.5 về tận khoảng 20 sau đó hôm nay nó có một cái bật lên và cổ phiếu này này những dòng cổ phiếu mà đã có nhịp rơi ở phía trước ấy thì nó sẽ gặp áp lực bán nhiều hơn đó. nếu mà nếu mà một người muốn tìm được một doanh nghiệp khỏe trong nhóm này muốn lọc được ấy thì có một cái ý tưởng cho mọi người đấy là hãy vào cái báo cáo tài chính của nó và tìm xem đâu là doanh nghiệp đang nắm giữ lượng tiền gửi ngân hàng nhiều nhất tức là cái cái khoản tiền đầu tư tài chính ấy nhiều nhất thì đấy sẽ là ngân hàng đấy sẽ đấy sẽ là cái doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng lợi nhất ở giai đoạn này bởi vì là cái chính sách cái chính sách uh, nâng lãi suất huy động ấy nó chỉ có cái cái lợi thế duy nhất đối với nhóm bảo hiểm ở cái mặt đó thôi tức là gửi ngân hàng gì gửi ngân hàng càng nhiều tiền thì lãi suất tăng thì chúng ta sẽ được càng nhiều tiền thì đấy sẽ là được tính vào lợi nhuận bút vào lợi nhuận thì đấy sẽ là yếu tố để ờ, cổ phiếu có thể tăng giá bởi vậy là nếu muốn tìm doanh nghiệp nào có thể uh, có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhất về mặt tăng giá cổ phiếu thì chúng ta có thể uh, xét cái ý tưởng đó để tìm được một cổ phiếu chúng ta nên mua và với một cây tăng như thế này thì mình đánh giá là uh, nhịp tăng của, của, của những cổ phiếu bảo hiểm ấy, nó vẫn còn nhưng mà cái upside thì mình không đánh giá cao đâu nếu chị em thích đầu tư thì có thể uh, vào chịu khó vào mở vào các tài chính ra để xem để tìm xem là một cổ phiếu nào đáng mua nhất nhưng mà về mặt kỹ thuật ấy, thì mình đánh giá là BMI là cổ phiếu kỹ thuật đẹp MIG thì nó down khá là nhiều rồi và tin ra cái nó bật bật tăng như thế này thì lên phía bên trên này thì rất dễ bị chốt 23 24 sẽ bị bán ngược thôi đó, con MIG con BMI này thì ok hơn nó đã vượt được cản rồi và nó cũng chưa tăng giá được nhiều từ vùng đáy và này nó có hai đáy này nó hồi lên này và cấu trúc đây là cấu trúc gãy nền đánh cũng khá là khó chịu nhưng à, nhìn chung là vẫn bám sát cho 20 và gãy nền đánh lên thế này thì khá là ổn có thể cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu đi được xa đấy là về mặt kỹ thuật thôi còn về doanh nghiệp thì mọi người nên uh, tự mở báo cáo tài chính ra để check có một số cổ phiếu khác như là con uh, ờ, ABI thì sao cũng không có gì đặc biệt đúng không ạ rất là yếu nói chung là có BMI MIG BVH là ba cổ phiếu đáng chú ý nhất BVH thì cũng có cái cản mạnh ở đây này cản 60 này khả năng về đây sẽ có chỉnh này tiếp theo là nhóm bất động sản bất động sản hôm qua cũng có nhắc với anh chị đấy là có thể là khối ngoại sẽ là một cú tắt ao cuối cùng đối với mấy con bất động sản uh, thương mại như con Lam Long này đó, Lam Long thì bây giờ là có trạng thái ngừng bán rồi đó, chúng ta chỉ nhận đó là ngừng bán thôi đoạn này cũng là một hỗ trợ cứng của nó và một cú tắt ao ngày cuối phiên ngày hôm qua nó tạo thành một cái cây vôn có thanh khoản kỷ lục nhưng mà cái biên thì không có đó, có nghĩa là ờ, đã có cầu vào đối ứng rồi cầu vào đối ứng rồi và cầu này cân với áp lực cung bán ra bởi vậy là thanh khoản cao nhưng mà cái biên giá thì nó không có nhiều ở ờ, cái biến động và chúng ta sẽ nhìn nhận đây là pha ngừng bán và đã có cầu và cân thì khả năng cao là Lam Long đã có đáy ở đây Khang Điền cũng vậy nhá mọi người có thể để ý nhá nếu mọi người thích đánh lướt sóng ấy thì vùng này cái một cái điểm mua chưa đạt đâu để mua chưa đạt trong một vị thế lướt sóng nhưng nếu mà người muốn chơi dài hạn thì đây chắc chắn là những cơ hội tuyệt vời cho những chị em đang có tiền đối với các ờ, cổ phiếu bất động sản thương mại đây là cơ hội tuyệt vời anh chị em có thể mua tích sản và nắm giữ lâu dài thật là khó để có được cái vùng giá rẻ như thế này đây chỉ là cái vùng giá của cổ phiếu Khang Điền từ hồi tháng 7 năm ngoái đến tận bây giờ là mới quay lại vùng giá này đó nếu mình có tiền cũng sẽ gom <clears throat> ngoài ra thì những cổ phiếu khác như đích hay sale thì nó vẫn khá là yếu nhìn chung một đích thì cũng có đáy rồi đấy đích thì ờ, đã có bốn phiên đi ngang ở đây và khả năng cao là cũng sẽ có một cái nhịp hồi upside đâu đó về khoảng 36 xem là đâu đó khoảng 78 à, phần trăm cũng ok đấy nếu mà nhịp hồi thực sự nó xảy ra tất nhiên là vẫn có xác suất là nó bị thủng đáy đấy nhưng mình nghĩ là cao có khả năng là đích và sale có đáy được đích sale cũng giống hệt nhau thôi <coughs> giống hệt nhau rồi đúng không ạ đều có 5 phiên đây và thường khoảng 6 phiên là quyết định được nhá 6 phiên nếu mà nó đánh lên thì nó sẽ đánh luôn mà nó giảm thì nó thủng đáy luôn thì chúng ta có thể chờ cái tín hiệu ở trong phiên để chúng ta có thể quan sát mua và đối đoạn này thì sale thì cũng có thể về được khoảng 29.5 ITA e ở ITA e thì ờ, đoạn này tin xấu vẫn đang liên tiếp thì cũng không biết là cái khả năng hấp thụ nó được, đến đâu nhưng mình có nghĩa là không không nên tham gia vào những cổ phiếu như thế này ITA e cũng là một cổ phiếu cái lối đánh của nó khá là mafia TCH TCH sau ba cây tăng thì bắt đầu chạm cản trứng lại đúng không mọi người thấy không những cổ phiếu chạy trước này chúng ta có thể nhìn để đánh giá những cổ phiếu chạy sau những cổ phiếu chạy trước nó cứ chạy lên và nó chạm EM 20 nó sẽ bị chỉnh lại đúng không ạ thì đây là cái vùng tốt nhất để hạ tỷ trọng nếu chúng ta có vị thế ở những cổ phiếu khác thì mọi người cũng để ý như vậy nếu nó hồi được ấy, thì đến EM 20 nó sẽ có trạng thái là quay đầu và đoạn này nếu tích cực ấy, thì nó sẽ tích lũy lại và có chỉnh lại để tạo đáy hai đoạn này có thể TCH sẽ có điều chỉnh lại tạo đáy hai ở canh vùng 10.7 DGH cũng không có gì đặc biệt cũng lình xình thôi không biết là do anh nhân bị uh, bị xích rồi mà BI lại trần Đó. DGG hình như cũng vậy <coughs> Đó. anh nhân bị xích một cái là hai con này trần nhưng mà nhìn chung là đây vẫn là những cổ phiếu chúng ta không nên nhảy vào Hà Đô Hà Đô yếu quá Hà Đô rất là yếu Hà Đô đã gãy cả MA 100 MA 100 sau đó thì hôm nay cũng hồi lên MA và bắt đầu bị đánh xuống nói chung là đoạn này Hà Đô sẽ cần phải tích lũy ở quanh đây nhiều tạm thời chúng ta cứ tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu này Hà Đô rất là đáng tiếc đúng không ạ đoạn này mẫu hình nó rất là đẹp mình đã kỳ vọng Hà Đô thì đánh được về khoảng 64 65 nhưng mà đoạn này nó lại gãy xuống rất là đáng tiếc <clears throat> ờ, bất ờ, bất động sản khu công nghiệp này chúng ta có KBC này à, đối với KBC thì <clears throat> nó cũng đã co đáy ở đấy KBC đoạn này cũng đã co đáy này ben bắt đầu cái ben dưới này cái ben bớt tùm bên dưới nó bắt đầu duỗi ra rồi tức là nó không còn trạng thái mở biên rơi nữa cái biên giá của nó đã được bình ổn lại và đoạn này cái pha của nó sẽ là pha lấy lại cân bằng đoạn này chúng ta nhìn nhận là nó đang có hiện trạng thái ngừng bán thì chưa hề có trạng thái muốn hồi đâu ngừng bán tức là chúng ta cũng xác nhận được là 70% là cổ phiếu này có đáy ở đây và đoạn này nó sẽ có vào khả năng cao là sẽ có nhịp hồi và nhịp hồi này thì chúng ta lại nhìn vào đây đó, nó sẽ về lại khoảng 32 nó sẽ có chỉnh vậy là anh chị em đã bị kẹp thì có thể tranh thủ vùng này để lấy những vị thế chúng ta có thể mua trung bình giá và có thể ra hàng ở đoạn này rồi đó quanh 32 <clears throat> một con bất động sản công nghiệp khác như là IDC này IDC thì cũng à, muốn tạo đáy ở đây rồi đúng không đoạn này thì ít nhất là đang có hàng chúng ta cũng không nên bán đúng không hãy chờ cho nó hồi rồi bán đoạn này thì có thể nó sẽ hồi vào đó khoảng 58 Ờ, SC SSC cũng vậy đúng không ạ SSC bởi vì nó giảm ít hơn nên là có thể là cái chiết khấu nó nhỏ và cái upside hồi nó sẽ thấp hơn có thể đoạn này SSC sẽ về được khoảng 49 đoạn này chung đoạn này có đáy rồi mua hay không thì uh, tùy anh em quyết định nhưng mà chắc chắn là không nên bán ở đoạn này không nên bán có hàng thì cứ giữ lại <clears throat> còn bắt đáy thì còn tùy vào cái khẩu bị rủi ro vì bắt đáy thì nó chưa bao giờ là dễ dàng và chắc chắn là không có gì là chuẩn xác 100% cả thì uh, <clears throat> nói chung là theo cái góc nhìn của mình thì 70% là những cổ phiếu bất động sản đã có đáy rồi thì đó là bất động sản ngân hàng thì tệ rồi ngân hàng có lẽ không cần check đâu ngân hàng chẳng có một cái cơ hội nào chúng ta ở trong ngắn hạn cả ờ, có hàng thì chúng ta có lẽ nên hạn tỷ trọng thôi ngân hàng đoạn này sẽ còn xấu đúng không? khi mà cái lãi suất lãi suất vay nó giảm và lãi suất huy động tăng thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của cổ phiếu ngân hàng cái câu chuyện nới room nó cũng xịt rồi dầu khí còn là tím đây PVB à, PVB khỏe quá hôm nay tím nhưng con này thanh khoản rất là thấp oi đúng không ạ oi đoạn này đang đi ngang và cản cũng rất là nhiều nó đã vào nhịp rơi thứ hai và đoạn này có thể sẽ kéo thêm một phát nữa về khoảng 12.5 12.7 và sẽ chỉnh lần thứ ba Đó, ờ, vậy là đoạn này đối với oil thì ai đang có hàng thì cứ giữ lại và nên cân nhắc cả ra hàng khi nó kéo về sát 12.7 chúng ta phải ra hàng luôn để có vị thế ngắn hạn PVD Đó, ờ, PVD thì vẫn giữ được trang rất là tốt nhưng đoạn này cái lực đánh nó yếu đi rồi đúng không ạ lực đánh nó yếu đi rồi đoạn này thanh khoản cao vút lên và biên giá không hề có biến đổi nhiều chỉ từ 19 về 22 sau đó đoạn này đang bó lại quanh 20 20 thì uh, các vị thế mua này nếu mà trong T cộng 2 này nếu chúng ta nhanh tay thì vẫn có thể sẽ kiếm được lợi nhuận trong T cộng 2 nhưng mình không đánh giá cao cơ hội cho bọn này vì cơ hội nó có nhưng nó không rõ ràng bvs đánh rất láo đúng không ạ kéo một cây xuống tận dưới này sau đó kéo lên nhìn chung là khi mà nó còn đi ngang ở dưới MA20 e này thì các vị thế lướt sóng chúng ta không tham gia ít nhất là phải nằm trên được MA20 e thì nó mới dễ tăng được ở trong ngắn hạn còn không nhá đánh quanh đoạn này cái biên của nó thì từ 26 về khoảng 27 thôi trong vòng một mức giá này nó sẽ cứ kéo về 27 nó đánh xuống kéo về 27 đánh xuống mà có thể gãy luôn bởi vậy là chúng ta sẽ hạn chế tham gia đối với dòng cổ phiếu vận động như thế này BSR ở BSR thì hôm nay cũng là một cây bị bán ngược đúng không ạ nhìn chung một đoạn này BSR chưa tăng được đâu sẽ còn cần tích lũy thêm ở đây thì đó là các cổ phiếu dầu khí PVT PVT cũng là kỳ câu chuyện gì ạ chạm 20 và đánh xuống đoạn này thì PVT sẽ cần phải đi ngang tích lũy thêm sẽ cần phải đi ngang ở đây nếu mà nó tiếp tục đi ngang được quanh vùng giá 21.5 và cái thanh khoản của nó duy trì được ở mức thấp thì chúng ta có thể quan sát đối với cổ phiếu này có thể tham gia được sản xuất là có thể nó sẽ đánh lên đấy mình vẫn đánh giá cao dòng năng lượng trong nửa cuối năm nay nhưng mà có bị thế ngắn hạn thì chúng ta sẽ phải chờ thêm cuối cùng là các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp chúng ta còn bất động sản khu công nghiệp và bán lẻ nữa sẽ là những nhóm ngành cần quan tâm à quên xin lỗi mọi người đầu tư công không phải bất động sản công nghiệp đầu tư công chúng ta có đầu tiên là một con nhà thầu số 1 Việt Nam HBC <clears throat> thì HBC à, ờ, chúng ta có gì ở đây ạ mình đã vẽ ở đây rồi à, <laughs> mới vẽ ngày hôm qua thì phải đó là mẫu hình cái nêm hướng xuống đúng không ạ hay ờ, một số người còn gọi là cờ đuôi nhau ấy đó nó thu hẹp biên độ sau đó chỉ cần đánh một cây này thôi thì đây sẽ là cây đến báo hiệu điểm mua nó sẽ giống với trường hợp của con LCG và đoạn này thì một số cổ phiếu đầu tư công nó có mẫu hình tương đối là giống nhau đối với HBC này đó, nó đã có quá trình thu hẹp biên độ ở đây mặc dù cái cái trạng thái vận động ở đây nó tương đối là lỏng và nó không rõ ràng nó không đẹp được những con LCG đâu đối với mẫu hình này thì dọn này mình đánh giá cao LCG hơn đó. đó thì cái biên của nó ổn định hơn và nó đánh lên tương đối rõ đúng không? còn đối với con hbc mặc dù là cũng có thu hẹp biên độ thật nhưng những cây nến phía bên trong này nó thể hiện cho cái áp lực bán vẫn còn rất nhiều ở vùng này và có vẻ như là đến đoạn này nó, nó đã xử lý xong về cái áp lực cung rồi và nó có một cây xác nhận trong phiên ngày hôm nay và phiên ờ, ngày hôm nay chính là điểm mua nếu mà người mua theo mẫu hình chính là cây nến ngày hôm nay ngày 3 tháng 9 này nếu mà người mua thì những vùng giá mua có sự xác nhận này chính là khi mà nó cắt qua hai đường EMA cắt qua vùng 19 là chúng ta có thể bắt đầu mua rồi mọi người không phải lo chuyện mua trên cao chúng ta có thể mua được ở vùng giá từ 19.3 đến 19.7 không vấn đề gì cả cùng lắm là trong những phiên tới này nó quay đầu nó test lại về đây chuyện hoàn toàn bình thường sau đó nó sẽ tăng bởi vì là nó đã có mẫu hình ở đây rồi bọn này thì HBC thì có lẽ ở trong ngắn hạn còn là ngon đấy FCN uh, à, FCN thì hôm nay đã có một cây nến búa ngược đi kèm với thanh khoản cao thì có lẽ là cổ phiếu này thì sẽ cần phải xử lý trong tuần sau Có nhịp tăng trong ngắn hạn của FCN nó đang có dấu hiệu bị lung lay rồi có lẽ là đối với anh chị em đã có hàng ấy nhưng mọi người mua theo mình ấy, theo khuyến nghị ở trong CFA thì chúng ta đã có vị thế mua từ vùng phía bên dưới này rồi đây, chúng ta sẽ cùng xem ở đây xem FCN thì ờ, có mua FCN mua từ mười giá 15.45 đúng không ạ? 15.45 ở phía bên dưới này. Ở phiên ngày 14 ờ, <clears throat> à, chính là mua cây cây đây nó cắn lên này nó cùng pha mấy con à, VCG ấy. hai con này là vận động y hệt nhau cũng là có điểm pivot ở ngày 14 tháng 9 thì đây là cái phiên mình đã mua và đến đoạn này thì cái mức lợi nhuận nó cũng không quá nhiều đâu nó chỉ đâu đó khoảng uh, à, ờ, 90 phần trăm thôi nhưng mà với một cây nến như thế này nó tín hiệu là cái tín hiệu cho thấy là khả năng tăng giá trong ngắn hạn của nó bắt đầu có sự lung này rồi bởi vậy là anh chị em là có hàng thì đoạn này chúng ta nên bắt đầu canh chốt không nhất thiết phải chốt hết đâu có thể nó sẽ có nếu mà tích cực ấy, thì nó có tái tích lũy lại ở quanh vùng giá 11640 này đây chính là vùng cản cũ mà nếu tái tái tích lũy lại được ấy, thì nó sẽ còn nhịp tăng tiếp theo đoạn này thì chúng ta cứ ưu tiên hạn tỷ trọng còn giữ lại một phần lót ổ theo dõi tiếp ở giai đoạn sau thế còn VCG cũng tương tự như vậy Đó, VCG nến giống nhau quá giống nhau luôn Đó. <laughs> nói chung là hai bọn này nó kiểu một cặp sinh đôi ở trong cái nhịp này từ hồi à, nó có điểm pivot đến bây giờ thì nó vận động y hệt nhau thì anh chị em có thể chiếu sang thì đoạn này chúng ta nên hạ tỷ trọng để đề phòng những cái pha điều chỉnh thì à, nếu chúng ta có sẵn tiền thì nó chỉnh thì chúng ta sẽ còn tiền để chúng ta có thể gia tăng lại mình đánh giá là những cổ phiếu này đã đều có chen rồi và đầu tư công đoạn này thì bắt đầu mạnh lên rồi đấy đã có tín hiệu dòng tiền vào đầu tư công rồi thanh khoản bắt đầu gia tăng từ hồi 14 à, tháng 9 này thì rõ ràng đây không phải là một cái nhịp đánh ngắn hạn đâu có thể là sẽ có nhịp tăng có thể đến một trong hai tháng đối với mấy con này hút Đó, hút thì xấu hút thì à, tích lũy lanh quanh ở đây đoạn này thì nó mất, sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua 27.5 đấy C4G C4G thì à, mới mua hôm qua C4G mua hôm qua hôm nay thì à, vách hụt rất là đáng tiếc C4G ở đây C4G mua ngày 22 tháng 9 tức là phiên hôm qua mua giá 14 hôm nay nó đóng cửa ở giá 14.4 chung là lợi nhuận thì cũng chưa có nhiều đâu để xem thứ hai tuần sau xem như thế nào thực ra lúc mình cho mua ấy, thì cũng đã báo với anh chị em là con này đang có tín hiệu phân phối ấy. nhưng mà thường cổ phiếu trước khi nó phân phối xong nó sẽ có một cái nhịp kéo và dấu hiệu để chúng ta biết được đấy là có một cây nến áp thớt <clears throat> thì cây nến ngày hôm nay này nó đang có mùi áp thớt rồi đấy thì chúng ta sẽ ăn ngay ở trong cái nhịp mà nó xuất hiện cây nến áp thớt ở dấu hiệu của một cái áp thớt là gì là trong một xu thế tăng thì bỗng nhiên là có một cái phiên mà nó kéo lên rất mạnh tưởng chừng như, tưởng chừng như là break nhưng về sau đó về cuối phiên thì nó lại bán ngược lại và áp lực bán và lực mua nó cộng vào tại một cái nến có thanh khoản rất là cao và trong phiên ngày hôm nay thì mình đã bắt đầu lo lắng về trường hợp là C4G có hiện tượng phân phối rồi vậy chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở giai đoạn sau xem cái vận động của nó như thế nào sẵn sàng chốt đúng không ạ thứ hai còn sau là đủ T rồi đủ chốt được rồi nhưng mà với một cây nến như thế này thì nếu mọi người thấy con này nó ngon ấy thì cũng đừng mua vào sau cây nến này thì uh, cái màu của C4G nó có đang có tín hiệu xấu đi vậy là dấu hiệu phân phối như vậy thì chúng ta tạm thời là không nên tham gia ai có hàng thì canh chốt Đó. sau này có thể mình sẽ chốt luôn đối với C4G đến hôm nay thì cuối phiên thực tế là mình đã lo lắng từ phiên ngày hôm qua rồi từ lúc bắt đầu mua là là là đã no rồi Đó, bởi vậy là hôm nay thì nó như thế này thì bắt đầu là có vẻ những quan điểm của mình nó đang được uh, hiện rõ ra bởi vậy chúng ta nên cẩn trọng HT1 mấy con cổ phiếu liên quan đến vật liệu HT1 hôm nay thì tưởng chừng như đã vượt được cản rồi nhưng sau đó cuối phiên này bị bán ngược lại rất là đáng tiếc <clears throat> có lẽ cổ phiếu này sẽ cần à, tích lũy thêm ở quanh vùng giá 10 năm KSB KSB tăng tốt đúng không ạ cái đây đang ờ, khỏe dần lên đấy thanh khoản bắt đầu cải thiện đấy. hôm nay bắt đầu có cầu vào tiền bắt đầu vào đấy cái BOK à, ờ, nó cũng là một kênh đi xuống này mấy con vẽ thì thường nó break xong nó break được cái kênh xuống này nó sẽ có nhịp tăng ở phía sau đoạn này ít nhất là cái SB cũng sẽ về được khoảng 29 29.5 đó. thì đó là một số cổ phiếu đáng chú ý nhìn chung là những cái điểm mua của thị trường ở đoạn này nó vẫn hơi khó đấy thì mọi người cứ lựa và ờ, chúng ta có thể đi nốt thêm một nhóm nữa là nhóm bán lẻ nhóm bán lẻ này FRT đang tích lũy quanh đây nhìn có vẻ tương đối ổn đấy chờ thêm khoảng một hai phiên nữa thì có lẽ là sẽ có một nhịp đánh những đoạn này thì FPT cả cũng nhiều nếu mà người xác định đánh ngắn hạn thì ờ, cái biên lợi nhuận nó sẽ không nhiều đâu về khoảng 85 về khoảng 90 91 MWG cũng đang vận động tương đối là ok đó. đoạn này thì những cổ phiếu này nó thể hiện cái sức mạnh ở trong trung hạn nó rất là tốt <clears throat> khi mà nó chạm vào những đường EMA 50, EMA 100 thì nó đều có trạng thái là bật tăng có nghĩa là có luôn luôn có cầu luôn có cầu đỡ luôn có cầu vào thế giới di động cũng vậy đúng không ạ khi nó chạm về EMA 50 này vùng giá 68.6 thì nó lại có trạng thái là trứng lại và đoạn này thì xác suất cao là sẽ có bật hồi đoạn này thì mobile world nếu bật hồi có về được khoảng 70 73 thì nếu mà chị em thích thì có thể nhảy vào đánh nhịp ngắn hạn được nhưng mình thì mình thích cho bọn này cho một cái xu thế nó cho một góc nhìn nó sâu hơn nó xa hơn tức là nửa cuối năm nay và đầu năm sau bán lẻ vẫn là một nhóm ngành có nhiều tiềm năng thế giới di động à ờ, thế giới số <clears throat> thế giới số cũng vậy đúng không ạ thậm chí nó còn khỏe hơn hai con kia nó còn chưa về đến theo 250 nó vẫn giữ được cái trạng thái tích lũy quanh 220 này vẫn rất là ổn thôi ai có hàng vẫn giữ được còn uh, muốn mua thì có lẽ là nên chờ những pha test còn mua ở quanh đoạn này thì hơi nguy hiểm à, hay là con bán lẻ dầu khí hình như đây cũng là một uh, một đơn vị được phân phối iPhone 4 iPhone 14 như vậy thì đối với pet thì nó cũng tương tự như con FRT và thế di động cũng là đều tính lại kênh em 50 nói chung là kênh tăng giá của nó vẫn giữ được thì chúng ta vẫn nếu chị em có hàng thì vẫn giữ ok còn chưa có hàng ấy, thì quanh vùng này chúng ta có thể bắt đầu thăm dò được quanh em 50 chúng ta thăm dò ok FRT cũng có thể thăm dò được hay là thế giới thế giới di động cũng có thể thăm dò được đó thì đó là toàn bộ những cái góc nhìn về thị trường chúng ta trong tuần này và sang tuần sau thì nhìn chung là ờ, mình sẽ vẫn chờ thôi đoạn này thì mình cũng đánh theo sóng rồi thị trường tăng thì mà chúng ta bán ra mà thị trường giảm thì chúng ta mua vào và để ý kỹ những vùng hỗ trợ đánh nhọn này cứ đơn giản như vậy thôi còn ờ, thế giới biến động như nào thì chúng ta cũng coi như đấy là một cái yếu tố để chúng ta có thể tham khảo như mọi người đã thấy hôm trước Dow Jones giảm nhưng mà VNI thì nó cũng giảm mà gáp về 1200 rồi nó kéo lên rất là nhanh rõ ràng là chúng ta không bị ảnh hưởng quá nhiều ờ, bởi các yếu tố từ các chỉ số khác của thế giới Đó. Đấy, thì uh, lãi suất cũng là một vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm nó sẽ ảnh hưởng uh, tiêu cực lên thị trường đặc biệt là đối với các cổ phiếu bất động sản và <clears throat> khi mà lãi suất tăng thì đấy sẽ là cơ hội cho những cổ phiếu liên quan đến nhóm tài chính mà có lượng tiền mặt lớn ở trong banh đó là các cổ phiếu bảo hiểm thì đấy những vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm vào cuối năm nay đó năm sau thì đầu tư công sẽ là nhóm ngành mạnh đúng không ạ nhóm ngành mạnh bởi vì là <clears throat> mấy phiên gần đây thì tiền vào tương đối tốt rồi tiêu biểu như VCG hay là FCN họ nhìn cái trạng thái diễn biến của dòng tiền nó được đẩy mạnh trong cùng một thời điểm từ ngày 14 tháng 9 và nó xuất hiện đều ở tất cả các cổ phiếu thì đấy sẽ là tín hiệu thì có thể sẽ có sóng ngành và khi mà đã có đầu tư công được khởi động thì nhóm năng lượng sẽ là nhóm được hưởng lợi đúng không ạ nhóm được hưởng lợi tiếp theo một số cổ phiếu như PC1 hay GEG e thì anh chị em cũng có thể quan sát rồi video của mình cũng xin phép được ờ, kết thúc tại đây cảm ơn anh chị em đã có thể theo dõi xin chào tất cả mọi người